model là ICN800V đây là nội thất ở bên trong của bếp tiếp theo là tôi sẽ đóng bếp lại để cho các bạn xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tính năng của bếp cho các bạn xem ngoại thất ở bên ngoài của bếp thì những hô lỗ lớn phía sau á và bên dưới bếp á nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ mọc lưới để che chắn lại để mà phòng chống cái trường hợp là chuột để vào bên trong và cắn phế điện chúng ta Thank you.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 bên cửa hàng sẽ dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận bếp dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong bạn lưu ý á, chúng ta xuống cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ ở bên trong đây như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin các bạn sẽ bộ vào cái lò xo này đây móc đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương dấu cộng đây nó sẽ có cái lỗ nhỏ đây móc vào để chúng ta cố định lò xo lại như thế này đây để khi mà cho vào sử dụng sẽ không sẽ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra các bạn đỡ vô cái lò xo này nó tiếp xúc với miếng thép phía trước như thế này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 tiếp theo kim bổ điện đây đây ống cần giá đây thì khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì các bạn lưu ý á, là chúng ta ờ, hạt pin này á hạt pin này các bạn phải đỡ chống. nếu mà các bạn sử dụng tấm hẹn giờ á vẫn đi trong hộp pin này á khi mà hết thời gian trên nó cao bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện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 thì biết mình đã khóa ra sau cái thời gian ờ, sau cái thời gian hẹn giờ cho nó cấm đi à, cuối cùng ở đây á sẽ có tính năng là ra sạc đồ khô đây ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây cái đèn sáng đỏ như này <clears throat> thì ở điều kiện bình thường quay cảm biến này á nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp sẽ tự động khóa ra nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, các bạn phải kích vào tính năng rang xào này lên